tại là em không biết nấu ăn em cũng không thích làm việc nhà em có thể bù trừ lại cho bạn là tại vì em xuyên và làm việc nhà mặc dù là lâu lâu mới làm một lần hả coi như cặp đôi đầu tiên cũng đã đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ tới với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời Hả Mang. mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam Rồi, vâng, ngồi đi bạn Rồi, bạn nữ giới thiệu đi em Em chào chị à, Cát Tường, em chào anh Quyền Linh à, Em là Nguyễn Thị Ngân Hà, em 25 tuổi, em sinh năm 92 Quê gốc của em là ở Hải Phòng Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Em làm công việc gì? À, hiện tại em đang là trợ lý giám đốc của một công ty Hàn Quốc ạ Rồi, mời bạn Nam giới thiệu Dạ, trước tiên em cũng xin chào à, tất cả các vị khán giả ở trường quay à, Chào anh Quyền Linh Chào à, chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia thì em xin tự giới thiệu em là Chim Hoàng Gia Năm nay em 20 cộng Cộng 8, năm nay em 28 tuổi Hiện đang là giám sát kinh doanh của một công ty thời trang Và với gốc của em là ở Kiên Giang ạ Rồi, à, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em khá là hòa đồng, thân thiện Hiện tại là em không biết nấu ăn à, Em cũng không thích làm việc nhà Mẹ em cũng cưng em á, thế là cũng không có ép em phải làm cái gì hết bạn trai nghe bạn gái là không có làm gì hết trơn á thì em có cảm giác gì em có thể bù trừ lại cho bạn là tại vì em biết nấu ăn và biết nấu nhiều món rồi vậy được rồi Tốt. À, với lại em cũng xuyên và làm việc nhà mặc dù là lâu lâu mới làm một lần hả nhưng ví dụ như bạn gái ờ, vợ em á sau này vợ em không có làm gì chứ không biết nấu nước chứ em nấu hoài luôn làm việc nhà hoài luôn em có ngại không cái đó mình phải chia sẻ cho anh nếu mà bạn thật sự bạn yêu thương mình á thì bạn sẽ không để cho mình nấu mình lên đâu em thấy là nấu hai người nó sẽ hay hơn dạ em sẽ dạy cho bạn sao em mình có cải thiện được không em dạ em đồng ý nấu ăn cho người mình yêu cũng là một cảm giác rất là thú vị <laughs> được rồi cái đó anh nghĩ rằng à, về cái đó à, cải thiện không có khó gì lắm à, vấn đề chỗ là bây giờ à, mình có duyên với nhau hay không ha bạn có những mối tình như thế nào thì em cũng có một mối tình sâu đậm quen cũng 4 năm nhưng mà cảm thấy là không có còn hợp nhau nữa cho nên hai bên quyết định chia tay nhau sao không chia tay sớm sớm đi để chia dài dữ vậy thì uh, giống như là nó hết nợ rồi chị trả tới nợ tới nhiêu đó là hết rồi em thấy là thực ra cái chuyện mà yêu nhau 4 năm yêu nhau 10 năm mà chia tay vì không hợp rất là bình thường em nghĩ là nó tốt hơn chuyện là ờ mình cưới xong rồi mai tao muốn mình ly dị em đã qua mấy mối tình rồi em chưa yêu lần nào hết ờ, em mới chỉ có kiểu là thích thích ờ, mối quan hệ ờ, tình học trò cách đây 10 năm thôi em muốn tìm một người bạn trai như thế nào dạ cao hơn em một cái đầu nghĩa đen với cái bóng thôi em cao mét mấy dạ em cao một mét sáu bạn trai cao mét mấy em cao một mét sáu tám vậy là cao cái đầu được rồi đúng tiêu chuẩn rồi anh ơi, <laughs> tại vì em thì em rất là thích đi giày cao gót mà tầm khoảng 5 phân trở lên á Thì em mà cao hơn anh em cũng thấy kỳ kỳ Vậy anh, anh có thể ăn gian chiều cao bằng cách anh có thể chảy cái đầu ờ, tóc nó hơi cao hơn một chút <laughs> Được hết mà Rất có thiện chí <laughs> Dạ cảm ơn Bạn nam, bạn muốn tìm một nữ yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nữ ờ, tóc ngắn, dạ. cá tính mà khuôn mặt phải có một cái nét duyên gì đó và đặc biệt thì ờ, khi mà em nhìn một người con gái em hay nhìn vào cái bàn tay và cái bàn chân của họ lý do em không biết nữa lý do thì không biết thiệt nhìn bàn tay bàn chân hả dạ thế nào là bàn tay đẹp thế nào là bàn chân đẹp cái đó em không có định nghĩa được miễn sao em thấy em cảm em cảm nhìn cảm thôi đó hả dạ thôi mình nói kì kì coi là... cái tay kia coi được không ờ cũng được sạch sẽ là được này sạch không em dạ sạch tay của chị á chị chị là phải sơn móng tay chứ được rồi em gái yên tâm ha lạ nha thôi để hỏi bạn nữ cái trước khi qua coi, mặt nè dạ. em có đặt ra cái điều gì em không thích ở người bạn trai ờ, em không thích hói đầu không răng hô không bụng phệ không bụng phệ sáu muối càng tốt bên đây không có muối luôn chào chị không hói không hói không hô không bụng phệ nhưng mà không có sáu muối chà có vẻ hơi thấp hơn bên này nha anh có chơi thể thao không ạ anh thì ờ, có chơi gym nhưng mà không có thường xuyên thôi ví dụ như anh chơi uh, hai tháng thì anh nghỉ khoảng một tháng rồi sau đó anh tập lại giờ có được mấy muối rồi chắc một muối chị một muối nhưng ha. mà không có tệ đâu cổ hỏi là nếu như trường hợp mà đứng mà cổ cao hơn bạn thì bạn có ngại gì không em thì em không ngại thực sự yêu nhau cao thấp nó không là vấn đề ngoại hình nó không là vấn đề nếu được bao giờ mình tiến tới hôn nhân cảm thấy đủ là cưới rồi lấy nhau về mình sẽ ở đâu gia đình em thì có cái hướng là sẽ tất cả sau này sẽ là lập nghiệp ở sài gòn và sẽ có nhà ở sài gòn thí dụ cụ thể thôi bạn cái hướng của em là em muốn kinh doanh riêng ra ừ. trong thời gian này em chỉ um, học hỏi thêm kinh nghiệm để Nhưng mình, mình có ý định là kinh doanh cái gì chưa có hùm hùm trong đầu chưa có một vài ý tưởng ừ. Rồi, hy vọng là những cái ý tưởng của bạn sớm sẽ được thực hiện và sớm được thành công ha <laughs> mình đang còn lo bạn gái lo cái chiều cao chút xíu thôi ha nhưng mà nhìn, biết đâu gặp cái nhìn mặt nhau là mình thích thì cái chuyện đó không quan trọng đúng rồi chiều cao không quan trọng đâu người ta đặt ra vấn đề vậy thôi nhưng mà khi mà gặp yêu rồi khỏi có chiều cao chiều thấp gì chứ á để cho Nè em, chị tươi quá, cười rất là tươi Dạ Em không thích điều gì ở người chồng tương lai của mình? Ờ, dùn tất cả mọi công việc nhà cho vợ Cái giống như là theo quan điểm ờ, Á Đông á là uh, việc nhà rồi việc uh, bếp núc Việc con cái là của vợ Còn chồng chỉ có kiếm tiền Thì đó là điều em không thích em nghĩ là tất cả à, mọi người đều phải chia sẻ với nhau kể cả là về vấn đề uh, tiền nông nữa có nghĩa là thì hiện tại là em có đi làm anh cũng đi làm thì là chúng em cùng dành ra một khoản để chăm lo cho gia đình chứ không có là chỉ có mỗi mình anh ấy chăm cho gia đình rồi cảm ơn em dạ cảm ơn anh nãy giờ em nghe nói chưa nghe hết chưa dạ nghe Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không à, em? Dạ, hôm nay thì em chỉ có chị đồng nghiệp thôi ạ Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, Rồi, em chào, chào quý vị khán giả. Hà ờ, rất là dễ thương, khá là rõ ràng và mạnh mẽ. À, rất là phù hợp với cái bạn trai bên này anh thích tóc ngắn đúng không ạ thì bạn hà cũng là tóc ngắn và cá tính rất mạnh mẽ rồi em xin nhận xét về bạn trai cho hà nghe ha thì um, khuôn mặt uh, rất là sáng uh, đeo kính cận không có hói <laughs> bỏ qua chiều cao đi ha uh, nếu như mà đến đây hà tìm kiếm ờ, một ngôi sao mà trong giải ngân hàng của mình mà nếu như mà to cao vạm vỡ không có thì bây giờ có thể anh là ngôi sao mà nhỏ nhưng mà là sáng chói oh. hay rất hay Trời, bạn đồng nghiệp nhận xét hay quá Em tò mò quá Tò mò quá ha Dạ Bạn trai mình đi với ai? Dạ, em đi với ba bạn đồng nghiệp của em ạ à. Rồi Đầu tiên em xin chào anh ờ, Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả trường quay ngày hôm nay thật sự là em thấy là bạn gái bên đây rất là ok có cái tính mạnh một thân hình nó cũng mảnh khảnh rồi một mái tóc ngắn và thật sự là có cái nụ cười rất là duyên rất là cuốn hút á cũng là rất là phù hợp với lại uh, uh, anh gia anh xin hết cảm dạ. ơn vâng, em rồi kéo mang đây là giây phút để các bạn có thể uh, gặp gỡ nhau trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn chào em cho anh nhận xét trước hả dạ. em hơn cả sự tưởng tượng của anh nữa nghĩa là tích cực hay tiêu cực ạ tất nhiên là nó tích cực rồi dạ cảm ơn anh Là cái chiều cao á anh nghĩ cái đó nó không thành vấn đề đâu thôi bây giờ mình đứng lên mình so thế xem nào bởi vậy mình mới biết được như thế nào chứ em xin lỗi hôm nay em đi này cao được mà đâu có gì đâu được không quý vị được mà hợp lý mà được dướng lên chút em dướng lên chút xíu bạn ấy bằng dướng đặt cho bạn đôi giày độ cao lên chút xíu nữa rồi trò chuyện đi hai bạn Chuyên đề hẹn hò đi Thì hiện tại là anh đang thuê nhà ở đâu ạ? Anh ở ngay ra Sài Gòn, ở quận 3 À, ừ, nhà em hiện tại là không Môn Nhà em hơi xa là dạ. Không sao hết Khoảng cách không là vấn đề Dạ Em muốn hỏi một chút xíu là kiểu như là um, Khi mà anh anh yêu cái chị cũ á Chị người yêu cũ của anh á Ờ à. Dạ <laughs> Thì uh, um, Nói sao ta nói chung là trong khi mà anh đã phát hiện ra là mình không hợp rồi á thì uh, mình có khoảng thời gian mình cố gắng để mình hàn gắn mối quan hệ đó hay không có ừ, về khoảng thời gian đó là khoảng bao lâu ạ à? 3 tháng à, vậy là mình đã tìm đủ mọi cách chưa em đang nói chính xác luôn anh đã tìm đủ mọi cách à vậy là hiện tại chị ý đã có mối quan hệ mới chưa ạ thì cái đó anh không có còn quan tâm nữa à, vậy là sau chia tay là anh block hết tất cả chính xác tại vì cái tính cách của anh thì anh khi mà đã kết thúc rồi anh không có muốn quay lại nữa dạ cho em hỏi xíu là anh có thể nói được mấy thứ tiếng à, <laughs> anh nói được uh, tiếng mẹ đẻ và mình có thể nói được một chút tiếng anh thì anh có sẵn lòng mình sẽ học ừ, tiếng anh nhiều hơn được không được vô tư ừ, dạ ừ. hồi nào giờ anh không có tin cái duyên nhưng mà lần này anh sẽ tình cái duyên anh sẽ không hứa bất cứ gì hết trong thời điểm này và sau này cũng vậy nhưng mà có một điều chắc chắn rằng á nếu mà sau này anh có một gia đình thì người vợ của anh sẽ là người hạnh phúc và sẽ là một người tôn trọng và được yêu thương rồi hết thời gian mời hai bạn đặt tay vào nút bấm à, đến đây á là cái duyên dạ. những cái duyên có trao hay không mới là điều quan trọng khi các bạn đồng ý nhấn nút tức là chúng ta đã trao đi cái duyên mà cái duyên trao đi là một điều rất là thiêng liêng nha các bạn hãy lắng nghe đúng cảm xúc con người của mình ngay thời điểm này một hai ba hết, hết thời gian, thời gian. hai bạn hãy nắm tay nhau đấy bây giờ đã trao nhau cái duyên rồi bạn trai có món quà nhưng quên tặng bạn đây nói gì đi ờ, anh ờ, cũng ờ, tặng cho em món quà này dạ em cảm ơn anh vẫn nắm tay nhau một nụ hôn vẫn xuất hiện trên sân khấu này anh hùng chán em hả dạ hôn con quá vậy